Và ờ, xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng soi cầu ở sóc đĩa <clears throat> Khá là ốm anh em à, ờ, Có một cái rất hay là mình hiện tại đang nhìn thấy cái bàn này bảo trì anh em này Không biết thì uh, bao giờ cái bàn C nó bảo trì lúc đấy là bắt đầu khá là mệt mỏi đấy Ok, à, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kéo tài khoản này uh, với vốn là 19 triệu thì sẽ cố gắng, cố gắng kéo 30 nhá từ 30 đến tối đa là 38 triệu nhá okay. ok chặn tài ăn một tay chặn này anh em nhé đã ăn một tay chặn nhé vẫn chặn tài anh em nhé vẫn tiếp tục chặn tài lặp lại nhé tiếp tục ăn một tay chặn này anh em nhé sẽ đổi sang là chẵn xỉu anh em nhé đổi cơ ờ, bảng đổi cầu thì mình cứ đánh theo bảng anh em ạ ok một tay chặn ờ, xỉu ăn full luôn anh em nhé ăn full một tay chặn xỉu luôn nhé Vâng ok hôm nay cũng đã hoàn thành uh, tối đa cái mục tiêu của mình là 38 triệu cho người anh em này nhá. Thì uh, ngày hôm nay thì uh, đây như anh em uh, nhìn thấy đây. Ok thì cái xích bo này đã bảo trì, bàn A bàn B thì uh, cũng đã bảo trì rồi còn ở à, bàn C và bàn D thì mình à, chưa thấy bảo trì thì à, khả năng cao là sắp tới bàn C nó sẽ bảo trì đấy thì thuật toán nó sẽ thay đổi theo một cái hướng khác thì anh em tranh thủ đấy mình thực sự là anh em tranh thủ anh em nào đến được với mình thì càng sớm sẽ càng kéo được sớm khi bàn C nó đã bảo trì thì có khả năng là mình sẽ dừng mình sẽ dừng một hai tháng để hiệu chỉnh lại cái bảng bởi vì nó là tính toán ở trên những cái thuật toán và khi mà thuật toán đã thay đổi thì mình cũng phải thay đổi để cho bạn tính được cho anh em chính xác anh em nhé còn à, bây giờ anh em nào uh, liên lạc với mình thì uh, nhanh tay uh, liên lạc với mình qua số zalo là 0393247225 anh em nhé à, tất cả những anh em đang xa bờ cũng như muốn kiếm cơm gạo hàng ngày thì cứ liên lạc trực tiếp với mình qua cái số zalo là 0393247225 để được mình uh, tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí anh em nhé xin nhắc lại là hoàn toàn miễn phí anh em nhé ok cảm ơn anh em đã theo dõi video đến giờ phút này anh em uh, xem video thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bằng soi cầu sóc đĩa luôn đồng hành cùng anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé